bản vùng cao nhá quý cô bác anh chị nhá các cô em xinh đẹp ba mẹ con đứng vào gần nhau một cái xem nào nếu nào ba mẹ con này thịt gì đây? Anh. Thịt nướng cậu ơi. Thịt nướng gì đây? Không phải thịt à, nướng đâu, đây là thịt nướng chỉ mà. Thịt nướng thịt lợn. Anh thịt nướng thịt à, lợn. Đây anh nướng à, thịt nướng này là thịt nướng thịt lợn. Rồi hạt hạt rồi hạt tiêu này. Hạt rồi hạt tiêu với cái gì nữa. Ừ. Mắc khén nữa. Mắc khén à? Món rất lạ đấy Tại món mắm muối mì chính Món này món đặc sản đấy Thịt lợn nướng ấy nhỉ Ờ, thịt lợn nướng Hạt khén này, hạt dối này Ngũ vị hương này Cái này không... Yeah cái này là tí là lật một phát sang đầu kia là được luôn hai mặt đúng rồi Đấy. rất là tiện lợi thế cháu có mua không tí cháu làm vài đấy, xiên bán cho hai chẹp thôi nhá đừng bán nhiều nhá cái này để giá khách đấy mỗi xiên chỉ được một đĩa thôi <laughs> ừ, hai xiên cũng được rồi hai đĩa vết đồng hào ở lạng sơn lên quay on phết em xin nhỉ anh trường nhỉ thịt này ấy ờ, bây giờ chín đấy mà ươm luôn nhá tất cả mọi người nhá món thịt lợn nướng ở ờ, đây nó bóc pan nữa rồi súng chỉ đợi cho nó vàng vàng như là được rồi ôi bọc pan chỉ nó một chút, ê bọc bánh chín luôn là luôn cho thịt lúc đông nước thịt chúng tôi có thơm tao không Yên Đỉnh nhờ Trẻ con thấy nó còn tránh xa Chỉ có cứ tưởng về thơm là tin là tin cho ấy nhỉ Lâu Về đấy bác bảo Nó còn lâu mới nhìn đúng không Mấy nó cũng thơm anh ấy nhỉ Nó mà thơm lại mất miếng thịt rồi Đây Đây chị con vẫn thấy lành con đi sửa lưới lắm mà cũng cho chị con đi đây là những cái thịt uh, nộm ấy các cái bác chị ạ đây là những món thịt nộm là nộm của thịt dê hay thịt gì thôi cũng không không rõ cho lắm ừ. và mọi người ta rất là đông các anh em hàng xóm làm bếp mỗi người một tay một chân nó hộ nhau làm thái này thì thấy đây là rau rau làm rau thơm gia vị các kiểu coi như là nó những người mặt việc không giúp đỡ nhau thấy như kiểu đấy là mộng sống đặc sản vùng cao trông rất là ghê khi mà ăn ấy. đây là mộ thịt dê đấy độ thương không biết hỏi xong thì mọi người mới bảo đây là thịt dê này. lọc cái da riêng và cắt thịt riêng coi như là còn đỏ rừ luôn mọi người cứ cắt thái nhỏ ra như thế này xong cho vào ướp gia vị trộn vào vắt nước chanh nữa vào là ăn được luôn đấy mọi người cho lên đĩa là ăn nhưng mà nếu mà ai mà ăn không quen thì sẽ không dám ăn thì đây một phần thì cũng có trần qua nước nóng và một phần nguyên thịt tươi luôn coi như là không trần gì cả đỏ lừ luôn tức là những cái khi mà cắt bóc tách ra thành từng ờ, miếng riêng ấy là đã được ờ, không trần qua nước nóng gì ấy còn một phần thì sẽ trần qua nếu mà người nào ăn không quen chưa bao giờ ăn thì sẽ cảm giác ghê sợ và không dám ăn này Đúng, như cái này thì thường cũng ăn bình thường mọi người là ăn quen rồi thì mới dám ăn Đấy, cắt thái dài ra này mỗi người một tay một là nó sẽ nhanh gọn hơn khi mà làm nhiều cái video do âm thanh nhạc đang trong đám cưới mở nên là cái bản gốc thì đã không có được nên là thương nó phải dừng lại bản gốc để thuyết minh lại bản mới mong mọi người xem thì thông cảm nhé đây là đang cắt thái cái bắp bí chuối để tạo cho nó cái chất gọi là những cái thịt tươi sống ấy mọi người để lẫn lộn vào nó đỡ bị ăn nó không bị gọi là tanh và thứ nhất thứ hai là nó cũng có nhiều mùi vị nó trộn thêm để thêm được những cái ngon hơn nói chung là thương thì cũng không biết được cho lắm thương hỏi những anh bếp đầu bếp làm thì các anh nói thế thì nó cần phải nhiều gia vị và ướp trộn với nhau để ăn nó mới được cái thịt lợn hay một thịt lợn đang ướp để chuẩn bị chốc nữa là giờ ăn là sẽ xào làm nóng luôn mọi người bằng các cái phần còn bên cạnh là đấy đang rửa vá chuẩn bị làm xôi xin chào các bộ phận à, bên hoa quả đi lấy lá này vừa rồi chị vào trong rừng kia lấy á ờ đây này bẩn hết cả người cái này lấy về trồng ở quanh nhà này này khu dưới nhà này này mới tốt đây là những cái xôi này xôi uh, à, gấc hay xôi tự làm từ quả gấc hay sao ấy cái banh chĩa rất đỏ lừ luôn Đấy, bây giờ là đang bắt đầu cho vào bát này nhìn rất đỏ luôn ngon quá ngon là bắt đầu gói thành từng uh, từng gói từng gói là xôi gấc nếp nương nếp rửa nương trên bản vùng cao ấy dân trồng ở trên đồi ấy. Nên là mang ra làm nó rất là đẹp ngon nhìn đó rực rỡ luôn nhìn đã thèm rồi Đấy, xong là gói cho vào cái lá để gói dần riêng thành từng gói từng gói chốc nữa là đi vào mâm cơm mới là đạt lên một bát này là được một gói luôn này. những uh, của dân tộc nên là bộ quần áo của dân tộc nùng mùa đông khá tương đối là lạnh nhưng mà vẫn mặc mình và trùm khăn mặc ấm là vẫn được mọi người ạ trông gói gọn gàng rất là đẹp luôn Hôm nay là hoa quả khoai tây khoai lang để nấu xương nấu với xương gọi là làm canh xương ấy canh xương để nấu lên là khi cho xương nấu nó đều chín cái xương ấy nếu mọi người xem đoạn đầu ấy là chín thì bắt đầu cho cái quả khoai này đổ xuống một lúc là nó như là nên ăn món gì đấy anh lúa lúa món này rất đặc biệt đây nhá mọi người nhá món này em lần đầu tiên em thấy <laughs> làm cái này ấy cao mới có thôi trên mình cao ấy đây là đang giá hạt dổi mắc khén hạt dổi mắc khén à ừ, để à, cho vào thịt nướng cho vào thịt nướng à, à. trên vùng cao mình là hay có những cái món rất là đặc biệt đấy, anh là, đặc sản đấy. đây là chủ yếu là gia vị nó là các món ăn ấy chỉ có thịt nướng này chỉ có món ăn này thôi cái này là đấy để tí lấy chấm hay là cho lên kiểu gì anh tí cho vào um, chậu xong là rắc cái này vào trộn sóc lên thế là được ăn là được ăn cái này mà có cái ấy kia giá thì tốt hơn nhỉ cái thủ công này làm nó cũng hơi lâu nhưng mà nó gọi là theo phong tục truyền thống đấy phong truyền thống ngày xưa là các cụ là đấy lúc nào cũng giữ cho cái này <laughs> nó phải có cái này hốt nhỉ các cụ là phải dậy là cứ phải có cái loại này ngoái Bây giờ chuẩn bị đổ vào trong nồi à chị ơi? Chưa. Khi nào mới đổ? Cái này là món gì đấy em? Cái này là vừng Vừng à, vừng này đấy làm vào giai đoạn nào đây? Vừng này để trộn với thịt nướng Trộn với thịt nướng á? Vâng. Anh chưa chưa bao giờ biết cái món vừng trộn với thịt nướng này cái này trộn với thịt nướng thì nó mới thơm mới thơm à? thơm và ăn cái da nó giòn hơn ừ. nhai nó sệt sệt <laughs> có rồi lấy to rồi คุยมีไหมครับไอเด็กอะไรไปเนี่ย ô cũng phi đấy à riêng đâu ô ở ờ, ờ, trường này phi xả trước này cái này gọi là lan lan, cái này ờ, không phi xả trước <laughs> đã cho đâu chị cho chị cho nó tàu đi này trước nó một nhỉ bốn mâm vào trong nhà gì cho canh vào trong nhà trước nhỉ chưa không bắt canh khoai tây khoai lang ôi ngon à quân thế nào quá ok ừ thử sang bên này xem nào ớt gan được cái này từ món ngan đây rồi ngon mỹ mãn luôn món ngan đấy ăn cả kèm cả ớt vào mời nhá ngan nhà ngan nhà ngan làng đấy anh thưởng lấy cả ớt kẹp vào đấy đây là quả ớt to hay sao đâu mà nhỉ ớt ớt tàu sao với cái gì đấy cái này sao với thịt an này thịt an trong trộn này Rồi. đây là cô dâu và phù dâu nhé mọi người nhé đấy, mặc quần áo dân tộc rất là xinh đẹp đây mọi người xem còn đeo những cái đồ trang sức vòng cổ này đấy bát nước chấm để chuẩn bị cho ăn cơm thì sẽ phải làm những bát nước chấm tương ớt muối rồi là riêng mọi người nhé như có những bát nước chấm tương ớt riêng muối riêng nhiều gia vị khác nhau còn đây là những cái quả cam cũng là cam làng bản gia đình tự trồng được nên là cắt quả cam về để khi mà ăn uống xong là ăn cam này chẳng hạn cũng khá là lạnh mùa một đông này ăn cam nhưng mà không thể thiếu trong những bữa tiệc ăn uống gì đó thì thường là dùng cam trước khi ăn thì dùng một hai miếng cam vào cho nó thoải mái tráng miệng chẳng hạn đấy là những quả cam tuy không được đẹp nhưng mà cam này là cam tự trồng không thuốc gì mọi người khá là tốt đấy vừa chụp vừa quay vừa chụp Video tới đây là hết. Xin cảm ơn tất cả quý cô bác anh chị cùng mọi người. Một ngày mới vui vẻ. Video thương sẽ kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye.